chiều dần về ngã bóng núi để chân mây lướt nhẹ bay bay về từng nụ hồng trên môi ai còn đây đây ô là chúng chính nhận nụ cười ai nỡ để quên làm cho con suối thả trôi lững lờ Dần dần điệu khen ai Chân mây lướt nhẹ bay bay về từng nụ hồng trên môi ai còn đây đây ô là chúng chim những nụ cười ai nỡ để quên làm cho con suối và trôi lững lờ dần dần điệu khen ai say là đây